Thì bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn cách tạo ví MetaMask ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Và để có thể thêm mạng Polygon Matic vào ví MetaMask thì bạn quan sát này, các bạn bấm vào đây cho mình nha. Kế tiếp nhấn vào thêm mạng này, hoặc các bạn có thể bấm về biểu tượng này này. Sau đó chọn cài đặt ha. Kế tiếp tìm đến phần mạng này, sau đó bấm chọn là ha. Bước theo các bạn click vào thêm mạng cho mình này. Ok thì đây các bạn sẽ tiến hành nhập các thông tin đây nha như tên mạng này rồi URL RPC mới này ai mã chuỗi rồi ký hiệu tiền tệ cũng như là URL trình khám phá khối nha thì tất cả những thông tin này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần mềm ha Ok thì đây các bạn sẽ tiến hành nhập các thông tin như sau này như tên mạng thì bạn điền là Polygon cho mình nha. rồi tiếp nữa là URL RPC mới thì bạn nhập địa chỉ này polygon gạch ngang rpc.com ha rồi kế nữa ở mục mã chuỗi thì bạn nhập là 137 cho mình nha. Rồi sau đó ở mục ký hiệu tiền tệ thì bạn điền là Matic ha. Rồi tiếp theo nữa ở mục UL chỉ gặp vào khối thì bạn nhập địa chỉ là polygonscan.com ha. Và cùng các bạn nhấn vào lưu để thay ảnh thêm mạng Polygon Matic vào ví MetaMask ha. Ok, sau khi thêm xong rồi thì nó lại sẽ là một giao diện như này. Thì đây chính là địa chỉ mạng Polygon trên ví MetaMask ha. Các bạn nhấn vào đây này để tiến hành sao chép địa chỉ này ha. Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn bạn cách để chúng ta thêm mạng Polygonmatic vào ví MetaMask. Khi bạn nào thấy video này hay cho bạn thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto.